Kính chào mọi người Rất vui mừng được cùng mọi người quay trở lại với kênh Phật học Chúng ta dùng hai tay để nghe Còn tìm để cảm nhận Và bộ não để phân tích Lắng nghe là việc không hề dễ dàng Nó cần sự kiên trì Bao dung Đồng cảm với người nói Thậm chí lắm lúc phải đồng thuận luôn lời của đối phương nhưng chỉ có lắng nghe thôi có chính xác không kinh nghiệm cho thấy khi chúng ta càng nghe nhiều thì vô tình chúng ta sẽ mang vào tâm mình thêm nhiều phiền não vì vậy chúng ta nên học lắng nghe đúng cách nhưng hiểu thế nào về lắng nghe đúng cách mọi người thông mến sẽ có trường hợp mà chúng ta cần lắng nghe và cũng sẽ có trường hợp không nên nghe chúng ta cần phải suy nghĩ điều này để áp dụng đúng trong cuộc sống vậy trường hợp nào mà chúng ta cần phải lắng nghe đương nhiên con người là hàng phàm phu muốn lên thánh vị chúng ta phải lắng nghe pháp âm của đức phật tại sao lại nói như vậy không phải là vì ham muốn đạt được thánh vị cao quý hay bất cứ thứ gì mà là vì tác dụng của phật pháp đối với đời sống của chúng ta đã rất rõ ràng khi nghe pháp âm của đức phật con người trở nên tốt đẹp hơn tâm trí an tịnh hướng chúng ta về cái chân thiện mỹ dạy chúng ta bao dung vị tha làm cuộc sống chúng ta trở nên hạnh phúc hơn bớt nóng tính đi nghiệp tiêu phước sanh còn cứ nghe chuyện phiền não của chúng sanh chúng ta đã phiền não rồi mà còn nhận thêm phiền não nữa thì sẽ không chịu nổi nhiều người sai lầm cứ thích lắng nghe chuyện phiền não của thiên hạ và đem nó vào tâm mình thậm chí kể cả các nhà sư cũng bị mắc sai lầm này họ nghe hết chuyện phiền não này đến những chuyện phiền não khác tới đạo tràng này tuyên truyền chuyện phiền não của chúng sanh tới đạo tràng khác phổ biến chuyện thiên hạ vì nghe nhiều biết nhiều thế sự gương mặt họ hiện nên tướng phiền não nghiệp chướng ai thấy cũng sợ không dám gần gũi tu như vậy thì rất nguy hiểm hàng phàm phu chúng ta không tu nhưng khi lắng nghe cũng phải nên cẩn trọng coi chừng bị rơi vào tình huống như thế này bản thân tôi cũng từng bị cuốn vào điều này bởi lẽ lúc trước tôi là người sống khá cảm xúc hành động theo quán tính nên khi nghe bất kể người nào đến trút bầu tâm sự với tôi kể tôi nghe nỗi đau khổ của họ theo tự nhiên tôi mang vào tâm mình nỗi đau buồn của họ ngày ngày suy nghĩ về những điều đó về lâu về dài gương mặt tôi hiện lên nét ưu sầu rõ ràng người thân bạn bè đều hỏi tôi có điều gì phiền muộn thực chất lúc ấy tôi cũng không biết gương mặt mình ra làm sao mãi một thời gian khi được tiếp xúc với phật pháp tôi mới lý giải được lý do từ đó trong cuộc sống tôi trở nên cẩn trọng hơn khi lắng nghe người khác lắng nghe mà cứu giúp được người thì chúng ta có thể lắng nghe nhưng khi lắng nghe mà không cứu được vì bản thân chúng ta còn chưa cứu chúng ta được mà muốn đi cứu người khác là không đúng điều này chỉ làm cho phiền não có cơ hội nổi dậy tuôn trào kính thưa mọi người chúng ta cần hiểu rõ điều này người đến than sầu khóc lóc với chúng ta chúng ta phải biết họ thật hay giả có ba trường hợp khác nhau có thể đó là bồ tát hiện ra thử chúng ta có thể đó thật sự là người đang mang đau khổ cần cứu giúp cũng có thể đó là ác ma giả vờ khổ chúng ta có tâm tốt nhưng nếu không có trí tuệ thì sẽ thường làm ác ma là bồ tát họ muốn sinh nên tạo ra cảnh khổ giả mạo để chúng ta động lòng họ thấy chúng ta bố thí cúng dường nên họ giả làm sư ôm bát khất thực chúng ta nên thận trọng nếu là bồ tát thật chúng ta cúng cũng rất tốt đời trước Kiết tường có cúng Phật một bó cỏ để Ngài trải ngồi thiền dưới cây bồ đề. Nhờ công đức cúng dường cho Phật, Kiết tường được sanh làm thiên tử, không bao giờ bị đọa. Ngày nay, nếu Phật tử có tu, thì Kiết tường thiên cũng sẽ được nhận một phần công đức từ các Phật tử đấy. Các vị thấy đó, chỉ cúng dường một bó cỏ, nhưng được công đức lớn lao như vậy, bởi lẽ ông đã cúng đúng cho Đức Phật còn những ai cúng hết tiền cho các thầy nhưng lại trở nên nghèo khổ rồi than trời trách đất bởi lẽ họ cúng mà hại các ông thầy này không chịu tu có người cúng dường sanh phước nhưng cũng có người cúng dường sai lầm rồi bị đọa như vậy đúng sai thật giả rất khó phân biệt đối với tôi khi lắng nghe muốn biết được người trước mặt mình là chân thật hay giả vờ tôi phải nhìn thẳng vào tâm của họ bằng chính tâm thanh tịnh của tôi khi tâm thanh tịnh chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc sai lầm muốn cho tâm thanh tịnh như ban đầu tôi đã nói chúng ta phải thật sự lắng nghe được pháp âm của đức phật phải nghe được phật dạy chúng ta nên làm gì phải lắng nghe lời dạy của đức phật trước mới tới lắng nghe chúng sanh con người ai mà không có phiền não nếu không có phiền não thì đâu cần có bồ tát làm gì vì vậy khi mình cho sai người hoặc cho người không cần thì làm sao tạo được phước và khi mình cho để họ tạo nên tội thì mình phải gánh lấy phần tội với họ không có trí tuệ mãi bị mắc sai lầm thì sẽ nhận quả báo ví dụ đơn giản trong cuộc sống khi chúng ta phát tâm thiện nguyện chúng ta muốn giúp đỡ một ai đó nhưng vô tình chúng ta không hề biết đó là người xấu vậy khi chúng ta giúp đỡ họ chính là lúc chúng ta tạo điều kiện để họ làm điều xấu như thế phần nghiệp mà họ tạo ra chúng ta cũng phải gánh một phần với họ điều này vô cùng nguy hiểm sự thật khi ai có đau khổ chúng ta nên lắng nghe đau khổ của họ và làm cho đau khổ của họ vơi đi bản thân họ mãi đắm chìm trong phiền não nhưng chúng ta lại làm cho họ hết khổ được thì lúc đấy chúng ta đã mang hạnh bồ tát nhưng khi bản thân mình còn nhiều nghiệp nghe xong đau khổ của người nào đó thì sẽ làm cho bản thân mình phiền não thêm ví dụ có một người đàn bà kể nỗi khổ cho bản thân là mình mới bị cướp chồng bà bạn thân này nghe cũng đồng cảm liền nổi điên rủ nhau đi đánh ghen hành động không hay ho này vô tình tạo thêm nghiệp quả cuộc sống cũng không tốt đẹp lên được đây cũng là hậu quả do không có trí tuệ trong việc lắng nghe không nghe lời phật dạy chỉ biết lắng nghe thế sự của người khác lấy tâm trạng của bản thân mình mà vội vàng hành động để tạo nghiệp thực chất nam nữ đến với nhau phần nhiều là do sự hấp dẫn giới tính thứ hai nữa là do duyên nợ nếu hai thứ này đồng thời ngừng lại đặc biệt không còn duyên nợ nữa thì cũng không nên níu kéo để thêm đau khổ làm gì khi níu kéo bản thân chúng ta mệt mỏi như trường hợp trên còn ảnh hưởng đến người nghe nếu họ không có trí tuệ để lắng nghe thì họ sẽ mắc tiếp sai lầm chúng ta nên dùng tay phải lắng nghe pháp âm phật để sanh trí tuệ tay bên trái nghe phiền não thiên hạ và dùng tay phải để rửa sạch điều phiền não đau khổ đấy lắng nghe phiền não của người khác mà không khởi tâm sân hận và được phật pháp hóa giải thì mới nghe nếu không sẽ rất nguy hiểm nghe mà không cứu giúp được người thì tốt hơn là đừng nghe không nghe không thấy không biết tự khắc tâm chúng ta sẽ trở nên an tịnh khi tâm an tịnh mới bắt đầu sanh trí tuệ chung quy lại muốn lắng nghe đúng cách chúng ta phải lắng nghe lời phật dạy thông qua pháp âm của đức phật trước rồi nhìn vào tổng quan sự việc rồi lắng nghe đối phương nếu thấy mọi điều ăn khớp và hợp lý thì chúng ta bắt đầu tháo dỡ hóa giải phiền muộn cho họ lúc này chúng ta cũng được xóa sạch đau khổ và khi nghe phiền não của người khác mà thấy mình không giải quyết được rồi đem phiền não đấy vào tâm mình bắt đầu khởi tâm son hận thì xin đừng nghe nếu không sẽ nhận lấy hậu quả khó lường cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúc mọi người luôn vui vẻ và sức khỏe dồi dào Hãy đăng ký kênh để được xem nhiều video ý nghĩa hơn nhé.